easy there. bài già bài gì nữa không có bài gì nữa hay hết rồi hết rồi hết rồi về chào các bạn đi nhìn vào